một đường lên thì phải Đây. Dạ. như vậy là tầng 3 không có gì cả các bạn chỉ có mỗi một uh, à, kiếm sĩ samurai thôi rồi tôi sẽ cho các bạn lên tầng 4 xem có gì trên này không ạ à, đây là các kiểu như câu đố hay cái gì giấy rất là mỏng wow. rất nhiều các bạn không hiểu không hiểu nên không biết nó viết về cái gì chiều ta tô chiều không hiểu thực sự là không hiểu trong này rất là ấm các bạn đây, đây là lại trần này từ tường lên trần nó chỉ rơi vào khoảng hai mét rưỡi thôi Đấy. họ không nắm cao nữa càng lên trên thì càng hạ độ cao của các cái tầng xuống các bạn nào đọc được chữ nhật thì thì rất là hay mà tôi thì chịu tôi quay cho các bạn xem thôi còn bạn à, bạn nào mà đang à, học tiếng Nhật ấy học được thì cố gắng học nhá sang đây rất là hữu ích sáng Đấy, rất nhiều câu đố như vậy là tầng 4 là chỉ có chữ thôi viết chữ đây họ ghim ghim thẳng vào tường này các bạn này các cái ghim này nhổ vào tường Đấy, tường gỗ rất là đẹp à đây đây mới là điều chỗ đẹp này lên tầng 5 phong cảnh các bạn quay thoải mái này Đây, Đây, các bạn các bạn review nữa từ trong nhà nhìn ra thì chắc là cũng Đấy. Dạ vâng ạ trên cao nhìn xuống có cái mùi gì rất là thơm các bạn Đấy, phong cảnh của vùng này nhìn trên cao xuống à cái cầu đằng kia cầu đằng kia là nãy mình đi qua rồi công viên này thủ phạm mùi thơm của nó đây tại sao lên đây rất là thơm tôi vừa hỏi người Nhật thì họ bảo đây là hoa mai hoa mơ mơ hoa mơ không biết họ làm thế nào mà nó đã nở thế này rồi vâng không à, quay gần tại sao không được nhỉ đấy thơm nước mũi luôn các bạn đây là Nisi là phía tây này ở tây không chắc vậy chắc là phía tây của này à, tôi review phía tây kia cái tòa nhà cao tầng nhà cao tầng này đây là tòa nhà cảnh sát nơi mà lần đầu tiên chúng tôi sang đến đó học luật rất là hôm nay nắng rất là đẹp mùa tết đi chùa đấy. đấy không ờ, các bạn thấy rất là cao phong cảnh rất đẹp tôi dùng bây giờ quên hết tiếng Nhật rồi các bạn biết là phía Tây là phía Đông nữa Kita như là à, Nishi là phía Nam thì phải à, đây là phía Tây Đấy, là cái ao ao và chùa nãy chúng ta đi đi à, tôi sẽ đi một vòng các bạn trên này chỉ là phòng nghỉ thôi và đài quan sát dạng như đài quan sát hình như bữa trước có một cái camera ở đây thì phải nhưng mà bây giờ không thấy đây là phía đông phía đông của thành Cobra Đấy. nhìn trên xuống rất là cao nhìn rất là xa rất là đẹp các bạn Đấy. từ đây cũng có thể nhìn được cầu này càng về trưa trời càng nắng đẹp người dân đổ ra đường rất là đến với lại thành Kugra rất là đông còn khu nhà đằng kia là tôi chưa vào lần nào chắc là chút nữa tôi sẽ cùng các bạn vào đó Đây. trên này họ cũng đặt một cái máy nước bán nước tự động bạn nào mà khát nước thì có thể uống đây giá ừ, bằng với giá bên dưới đây à, còn đây là sau nó sao đây tiếng nhật tiếng anh đây tôi quên mũ hết rồi quên hết rồi chẳng nhớ được cái gì cả đấy mở lên các bạn thấy đẹp không đây là chưa phải mùa hoa nở nhé đến mùa hoa nở hoa anh đào nở thì tôi review từ trên này xuống sẽ rất là đẹp thì rất là đẹp thúc phạm hoa đây mùi thơm đây như vậy là tổng thể di tích ờ, thành cổ đã kết thúc rồi các bạn